Okay. mà cả với chị là với là toàn thể bà con là uh, quy trình chăm sóc uh, vườn cam của anh Phạm Việt Nam thì uh, ờ, phải nói là anh ấy quê gốc là ở Ninh Bình cơ nhưng mà nhà ở dưới Hà Nội vâng. lên trên này làm ăn uh, kinh tế là được uh, năm nay năm thứ năm rồi trong uh, 3 năm vừa rồi ấy, thì chị biết được đến phân bón của công ty Tân Phát uh, Bắc Giang uh, Tân Phát Bắc Giang thì anh em tôi là có thực hiện quy trình việt gáp chăm sóc theo cái quy trình việt gáp đó có bón phân à, hữu cơ vi sinh và trung vi lượng ở trên tay tôi là có hai loại phân của công ty tân phát bắc giang bà con ạ đây là cái loại 5 kg à, chuyên để bón gốc đây là cái loại 300 300 g hòa với nước là phun trên tán lá cây và quả lá và quả cái quy trình thì như này báo cáo với chị là đối với cái nhóm phân à, túi 5 cân đấy thì ờ, chúng tôi thực hiện theo cái quy trình của công ty hướng dẫn ấy. trên bao bì thì rất là rõ rất là chi tiết bà con vâng ạ để chúng ta thực hiện là bón theo cái cái, cái đợt sắp tới thu hoạch này này thu hoạch xong thì hoạch xong thì mình bón xong là bón một lần vâng. thì có mỗi một cây là anh em thôi là cứ tùy theo cái tuổi cây thôi thế nhưng năm nay là phải tăng lên rồi vâng. cây nó tăng tuổi lên rồi ờ... thì là thường là cho vào 2 kg 2 kg là vâng. 2 vâng. kg đối với năm nay năm Thế nay còn năm ngoái, năm, năm ngoái, ngoái để có được vườn cam xinh đẹp như này thì ông đã bón như nào? Năm ngoái thì là tuổi nó còn à, ít hơn và cây quả của nó cũng còn à, chưa được nhiều quả lắm. Nhưng năm vâng. nay là bắt đầu là thu chính rồi chị ạ. Vâng. Thì là năm nay phải tăng lên. Năm, năm nay là sẽ bón hai cân xin xinic này. Vâng, hai cân. Vâng. Trên một, một um, cây. Và cái NPK thì mình sẽ bón như nào? NPK thì bón uh, phối kết hợp. Chị ạ nhưng vâng. mà tỷ lệ nó ít thôi ít thôi vâng. bởi vì mình đang đi theo hướng về khác vâng để vâng. đủ đủ cho chế độ dinh dưỡng thôi vâng chứ còn chủ đạo là vẫn là cái nhóm phân ờ, vẫn là nhóm phân silic này à, silic này thì... vậy thì cái năm ngoái cụ thể năm ngoái thì ờ, trên những cái cây cam như này thì ông bón bao nhiêu cân một gốc ạ thì, uh, năm ngoái thì là đối với vườn này thì là quả ít cây nhỏ thì bón có 1,5 kg trên một gốc thôi vâng. cái chu kỳ đầu á thì uh, nó phân ra thành 4 lần cái lần thứ nhất là ta tính từ thời điểm bây giờ đi vâng. thì là cuối năm sau thu hoạch sau thu hoạch vâng thì ra riêng để bán là trước lộc trước khu lộc nữa vâng. lộc và hoa vâng Đấy, và trăm quả tức là lúc uh, sau thu hoạch thì mình bán nửa cân vâng thế sau khi mà đầu xuân thì giai đoạn nào thì mình bón tiếp ạ giai đoạn là bắt đầu là có quả non kìa quả non à, là, có quả non vàng quả non bằng cái bằng ngón tay ấy. ngón tay thì đấy. mình lại bón thêm bao nhiêu ạ vâng là bón thêm nửa cân nữa ừ. và giai đoạn sau thì cũng tùy theo là cái cái quá trình ờ, cây hấp thụ thôi thì bón vào vào trước mùa mưa À. Vâng, trước mùa mưa và sau thì mùa mưa. Thì ta cần... lại bón tiếp năm ờ, năm nặng nữa. Vâng, vâng. Thế là vâng. vị chi là một, một cây cam như thế này là một cân rưỡi. Một cân rưỡi đến cân... hai cân nhưng đến năm nay cân. vâng, năm nay thì ờ, quy trình của nhà vườn thì cũng khả năng là tăng thêm đầu tư. Vâng. Là lên uh, 2 đến 2,5 kg. Vâng và vâng, cũng chia ra 3 kỳ như vậy. Vâng, ra 3 đến 4 kỳ ạ. Vâng. Vâng, cụ thể là cái cúi 300 g này ông phun mấy lần và phun vào từng thời điểm nào? Báo cáo với chị là cái quá trình phân bón ờ, à, phun bón lá thì là ờ, anh em tôi là chia thành 4 lần Đấy, 4 đến 5 lần Thế nhưng mà cụ thể là vào cái giai đoạn là sau thu hoạch Sau thu hoạch là phun trên toàn bộ thân ờ, cành lá vâng. để, để, để phòng chữa cái bệnh nấm Đỗ vâng, sau đó là đến thời kỳ mà ờ, ờ, ờ, đậu quả xong chị ạ ừ. đậu quả xong là là ổn định ấy là dựng sinh lý xong là phải phun tiếp thế thì là lần thứ hai à, lần thứ ba là là cái quả nó đang vào vào vào, vào, vào tầm vào tầm tháng, cụ thể là tháng 6 tương lịch đấy vâng. và lần thứ tư là là trước thu hoạch một tháng đấy, tháng đến tháng rưỡi đấy. thì là thường thường là 4 đến 5 lần như vậy thì trong cái thời kỳ mà vào mùa mưa thì trước mùa mưa là có thể tăng thêm một lần nữa là 5 lần. Đấy thì là cụ thể là mỗi một lần thì cái, cái gói phân nó cũng đi rất rõ rồi. Ở cái trường anh em tôi là từ 60 đến 70 lít nước từ trên một gói 300 g này. Đấy, ờ, phun toàn bộ lên ờ, thân lá, thành lá. Còn ờ, quá trình gói 5 cân thì cũng bón gốc là cũng như vậy thôi, đã trao đổi với chị trước đó. Vâng. vâng. Và ờ, đến nay vườn cam được như này thì ông có hài lòng Vâng, cũng cảm ơn ờ, công ty là cũng có những cái sản phẩm rất là tốt cho bà con anh em tôi là ờ, tôi thật sự rất là hài lòng và cụ thể là anh chủ vườn cũng cảm nhận cái điều đó vâng. và chỉ mong chờ là có được cái giá và cũng như là bà con và cách quý khách hàng cảm nhận là cái sự giúp nhà vườn vâng. đấy là cái mong muốn nhất nhưng mà tuy nhiên thì cái năm 2021 này này là có những cái ờ, thời kỳ dịch dã nên là ờ, anh ờ, chủ vườn lại không lên trực tiếp được thế cho nên là cái người làm giúp ấy thì cũng, cũng không có đi làm được nên là có cũng không thể tránh khỏi cái quá trình chăm sóc là ở đấy anh chị cũng thấy một vài quản dụng nó vẫn có vâng. thì cũng không thể là là đạt được 100% được đấy, cũng kỳ vọng là sang năm là hết dịch thì anh em tôi là chăm sóc tốt hơn vâng cảm ơn <laughs> à, vâng sau đây thì mời bạn Phong bạn à, cắt một quả cam để bổ thử cho các bác ở đấy xem là chất lượng cam à, của vườn anh à, Phạm Viết Năm như nào. Vâng. Đây ạ. À, tôi sẽ chọn ngẫu nhiên cái quả trên cây. Hai quả. Hai, Hai quả, quả luôn, à? một chùm luôn ạ. Vâng. vâng đấy. Đấy, đấy. rồi, Từ từ chậm chậm thôi. Để mình nhận xét từ cái chùm cam này. Đấy, này vâng còn à, khoảng 15 ngày nữa mới được thu hoạch Nhưng cam ở đây đã rất là ngon Trái cam rất là nặng tay Nặng tay và vỏ thì mỏng Mã thì vàng óng Không bị sần, không bị ghẻ Và nó tươi quả, lá rất là đẹp Đấy, và sau đây bạn có thể bổ Vâng, anh ờ, chủ vườn Anh bổ giúp anh em Đây, anh anh bổ luôn đi anh Thôi, kéo tay bổ đi, tay anh khô <laughs> Tay to này Tay <laughs> chú viết vút bổ nó lượn sóng bộ, không, đã bộ đôi đã bộ đôi, bộ đôi, ra, bộ đôi, bộ đôi ra để chụp đấy đấy không bỏ hẳn nước đã chảy ra nhiều đấy à nước rất nhiều anh nghĩ mình phải bổ dọc bổ bổ ngang à bổ ngang một quả tôi bổ ngang đi bổ ngang một quả Đấy, trước hết là bồ nước chảy nó quay từ từ đấy, đấy, là nhiều nước các bạn này đấy đấy và đấy là chất lượng đẹp đấy chưa đến đây. đúng độ trước hết là ta nhận xét về cái ruột của nó vâng à, thưa, vàng đó thưa đó ông um, Nguyễn Văn Thân Nguyễn Văn Thân ạ à, với uh, tư cách là phó tổng ờ, thư ký, tổng thư ký hội tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam à, khi mà đến thăm vườn cam này ông nhận xét cái cam này như nào thứ nhất là khi vừa bổ quả cam ra thì tôi thấy một cái vị thơm nhẹ nhẹ ừ. của cái hương vị cam đặc trưng thế thứ hai là nhìn những cái tép cam ở đây thì phải nói rằng là rất là mịn và có nhiều nước cái thứ ba hột của loại cam này tôi thấy là nó uh, nó không nhiều hột hột nó vừa phải thế và cái thứ tư mà tôi rất là là thích là như này tức là cái vỏ cam cái cùi cam nó vừa phải vâng. Ờ, nó không dày quá mà nó không mỏng quá và nó đủ đảm bảo cho cái nhìn của cam nó mát mắt vâng. thế và nếu giả sử bây giờ tôi ăn thử thì tôi sẽ có một cái cảm nhận là nó sẽ rất là khác ông ờ, nhờ ông cắt cho tôi một cái vâng Hẹn tiếp bổ đang. ra đấy gửi đấy đúng không đấy. ồ cam này thơm và ngọt quá cái mùi người cái vị ngọt của nó phải tuyệt vời mà cái này là đặc biệt nhất là những ờ, phụ nữ trẻ <laughs> thế mà những người đàn ông đẹp ở đây ông chủ về ở đây nếu mà thưởng thức loại cam này phải nói rất là tuyệt vời à. rất nhìn tuyệt cam vời. này đã thấy là cái chất lượng cam đã tuyệt vời rồi vâng mời ngon quá vâng. vâng. phải nói rất ngon có mùi vâng. thơm đặc trưng của vâng. có cam cao phong cam cao phong vâng. Vâng, thưa ông Phạm Viết Năm là ông có hài lòng về cái vườn cam này không ạ? Vâng, thưa báo cáo với cô là tôi là quá hài lòng à, và so với cái vườn cam này tôi có hài lòng so với mọi vườn. Đấy. Là là cái vườn của tôi nó xanh đẹp như này, cây khỏe, quả thì mẫu mã đẹp. Đấy, chất lượng thì quá cao luôn. Đấy, là tôi quá hài lòng luôn so với đây là bản thân tôi. Đấy. Và đây thì à, trên cái vườn cam này thì cái chúng tôi không thấy có những cái cây cam bị vàng lá nhiệt vâng, dễ vâng. và chúng tôi thấy rằng cái tỷ lệ cam ở đây sai rất sai vâng. sai thì không phải bàn rồi vâng. nhưng mà cái vấn đề là nó đồng đều vâng. đồng đều mẫu mã quả thì rất là đẹp vâng. đấy thì uh, còn hai cái vấn đề mà chúng tôi muốn phỏng vấn ông là thứ nhất là ở đây những trái cam thực sự là chưa được to vâng. sai thì tuyệt vời rồi nhưng vâng. mà to là chưa to vâng. và tỷ lệ dụng vẫn còn vâng. thì thưa ông là tại sao mà mình dùng phân Sinic mà lại bị vẫn còn hai cái cái cái cái tồn tại này ạ? Vâng, báo cáo với cô là cái thời điểm quan trọng nhất vào tháng 7, tháng 8, tháng 9 ấy. Vâng. Đấy là cái thời điểm quan trọng nhất mình chú trọng đến, đến về về về về phân bón và phun thuốc là quan trọng nhất. Nhưng mà tôi lại à, đi về dưới nhà nên à, báo cáo cô là bị à, covid à, bị, bị bị dưới đây là cả thành phố bị covid nó cấm không đi lại được nên là tôi không nên chăm sóc được. Vâng mà có chú Phong trên đây để chú đứng ờ, làm kỹ thuật tôi thì để chú không quyết được vâng. nên là tôi ờ, đâm ra là là nhỡ mất mất 3 tháng nên là ờ, cái phân bón silic của tôi lại không xe cộ xe ca là không thông thương được các xe tái xe vận chuyển không thông thương được vâng. thế này là tôi không có cái phân bón vừa phun vừa vừa bón xuống nên là không kịp thời nên là ảnh hưởng đến quả nhỏ quả hơi nhỏ quả hơi nhỏ sai thì vâng. rất sai nhưng mà quả nhỏ Vâng. vì tôi không kịp thời được thì trong có 3 tháng không chăm sóc được vâng. nên là ảnh hưởng đến quả nên là tỷ dụng tỷ lệ dụng cũng à, cũng hạn chế nhưng mà các khoản là quả nhỏ thôi nó không không đạt theo, theo ý muốn vâng. đấy báo cáo cô là như thế à, các vườn khác thì tỷ lệ dụng thảo và báo cáo cô là nếu như các vườn khác ấy thì có vườn dụng 90 phần trăm à. đấy không nếu mà tức là dùng phân bón thông thường thì dụng tới 90 phần trăm 90 phần trăm luôn vâng mà và vàng lá thối rễ luôn vừa dụng vừa vàng lá thối rễ như này các bạn xem vườn tôi đây cứ xanh dần làm gì có vàng lá tôi dễ đâu đấy tỷ lệ quá ít dụng gì cũng có dụng cũng có không tránh được cái chuyện đấy vì nó có sao cái chuyện đấy là cũng hình tránh được nhưng mà tỷ lệ nó quá ít thứ nhất là thời tiết vâng thời tiết thứ hai là chủ vườn trong 3 tháng vừa rồi covid ba tháng covid tôi không lên chăm sóc được nên... cho nên là cái vườn cam này nó vẫn chưa được như mong muốn chưa được mong muốn nếu như mà mình mà phun đều thường xuyên vâng thì nó sẽ quả sẽ co lên gấp rưỡi quả này vâng, đây là quả sẽ gấp rưỡi quả này nếu mà vâng. mình phun mình cho ăn đúng, đúng kỹ thuật của nó thì sẽ gấp rưỡi quả này đúng rồi nhưng mà mình đây không có trong 3 tháng mình không cho ăn không phun được vâng. thế là bắt đầu là quả nó không đến thời kỳ trưởng thành của nó thì nó không lớn được nên là quả nó sai quá là nó thành nhỏ sai. quá thành nhỏ mình không kịp thời là chăm bón ờ, phân bón chia lít vào nên là ờ, cái covid này nó cũng rất là nó rất là tai hại tai hại chẳng những là chết người mà còn ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến cái à, nền nông nghiệp của... của của đặc biệt là những cái dòng cây ăn quả dòng vâng. cây ăn quả có muối không dùng kịp thời vâng thì nó sẽ dẫn đến là cái, cái... quả của nó vẫn còn, còn nhậm... chưa được như mong muốn vâng nó Đấy. sinh trưởng nó kém vâng. nên là nó không được như mong muốn Đấy, cậu. À, nếu như các bạn muốn đến thăm vườn cam này thì ông có sẵn sàng không ạ? Vâng, báo cáo cô là tôi thì nói chung là cũng à, luôn luôn mở cửa các bạn đến à, đến à, thăm vườn và và và và thăm tôi xem cái thực tế nó như nào. Đấy các bạn nếu mà tôi sẵn sàng lúc nào cũng 100% là mời các bạn lên đến, đến thăm vườn và chơi lên phong cảnh trên này. Đấy, đây đây là xã Tây Phong. Đấy, xã Tây Phong, huyện Cao Phong cho biết à, cái địa chỉ ở đây ạ? Đây là à, thuộc về đắp Trùm, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Đấy, xin mời các bạn là nếu các bạn nào yêu mến về cam thì các bạn đến ờ, đến thăm vườn tôi là nó thực tế như nào. Đấy. Và ông có thể cho biết số điện thoại để các bạn muốn mua cam sạch cam ngon thì vâng. à, liên hệ với số điện thoại nào ạ? Vâng, nếu uh, nếu như các bạn muốn cam mua cam sạch chất lượng cao thì ở ờ, đây tôi số điện thoại của tôi đây phóng ạ. À đây cho đọc cái số điện thoại cây tài tài thiếu chít này tài quá tài trong nó bây giờ nó nhiều lắm nếu mà vào trong đây, bây giờ nó bây giờ nó nó nó nó, nó nặng quá mà, hơn nữa là lá vẫn xanh này lá xanh bên trong vâng lá xanh nó che bên trong nó che bên trong nhiều lắm vâng, đấy cứ mở ra đây. đây các bạn nếu mà các bạn xếp như này thì các bạn sẽ cảm thấy như một đống một đống cam, đống cam Vâng. Đấy, nó quả dày, chắc lắm nhỉ chắc quả bên này thế này đây cái Silic nó làm dày dày cái vỏ lên nó vâng. chắc cái quả tế bào nó dày lên vâng. đấy nếu như mà ông ờ, trong 3 tháng vừa rồi mà ông phun được khoảng thêm 3 lần nữa ba lần nữa thì cái trái cam nó sẽ bóng mỏng đẹp hơn như này đọc, nhiều đọc, đọc. đấy đọc đọc đây. mắt kém đọc đúng không ờ, không chín tám không chín tám ba năm bảy sáu bốn ba năm à, số điện thoại của ông ờ, Phạm à, Viết Năm là 098 357 357 6435 6435 Rồi đấy xin mời các bạn nếu mà bạn nào yêu thích vườn tôi thì các bạn liên lạc Đấy xin kính mời Chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của ông Phạm Viết Năm ở đây để các bạn Thứ nhất là đặt mua cam Đấy. sạch cam ngon, chất lượng cao Và à, với một cái giá hợp lý cũng như là được tham quan du ngoạn cái vườn cam xinh đẹp này Và à, một câu hỏi cuối cùng dành cho ông là Ông có khẳng định là vườn cam này là vườn cam sạch không ạ? Vâng, báo cáo với cô là tôi khẳng định là vườn này cam khẳng định 100% vườn sạch. Vì tôi vì tôi làm là tôi làm quá trình uh, chăm sóc là tôi đều ờ, là là là, là tôi làm là tin tưởng là là là ờ, quả cam tôi làm sẽ đúng 100 trăm sạch không bao giờ có tạp chất ừ, dư lượng về vấn đề thuốc trừ cỏ và thuốc sâu và và và và, và, và ấy là không có đấy thuốc bảo quản là hầu như trăm trăm không có đấy các à, bạn ở đây thì cái ờ, cái cái thuốc bảo vệ thực vật thì bị đã giảm được bao nhiêu lần ạ vâng báo cáo cô nếu mà tôi theo như tôi dùng uh, silic ấy, thì tôi thấy là sang năm nay năm thứ ba tôi ờ, giảm cái bảo vệ thực vật là phải đến 50% 50% 50% thuốc bảo vệ thực vật vì không vì ờ, cái ờ, silic là nó làm khỏe cây rồi thì cái bệnh tật nó miễn luôn vâng. nó miễn luôn nó không không không không không bị xâm nhập vào nữa vì cái ờ, cây nó khỏe lá nó khỏe rồi thì cái các loại bệnh tật nó không không không thể xâm nhập được cái lá này nha các bạn vâng. đây cái lá nó dày nó to bản này đây nó xanh lá nó, thì... nó phải xanh nó, lá nhá lá cam nó phải xanh đúng màu lá xanh của của lá thì còn nếu các bạn cái, cái, màu lá màu xanh nhạt nhạt thì không phải là, là lá cam rồi đây dùng thế đây các bạn đây nó xanh đúng màu màu, màu của lá cam luôn đây nếu màu to quá nó không tốt nhưng mà lá cam nó chỉ vừa phải thôi đây dùng silic nó chỉ vừa phải thôi nó to vừa phải nó dày lá đấy tế bà nó dày đấy dày lá này. xanh đấy, xanh dày, dày lá bóng và mướt bóng và mượt vâng ở đây tỷ lệ sâu vẽ bùa ông đánh giá nào vâng hầu như không có vâng, vâng hầu như không có hầu như là không có không có thì nó nó nó làm tế bào lá của nó dày rồi thì cái vâng, con vâng Quả bóng đẹp này Bóng đẹp Lá thì mướt Lá mượt Đúng bản chất của lá cam luôn Chứ không phải ra lá bưởi mà lá chanh nữa Đấy vâng. Dùng silic nó là như thế Rất là hay Chứ còn bây giờ nếu mà các bạn dùng cái lá mà các loại phân bón mà nó nhỏ lá thì không phải là lá cam rồi lá vâng. cam phải đúng hình thù lá cam đấy người ta khẳng định khẳng định nghĩa là lá cam như thế nào đấy nó chỉ vừa phải thôi nó không to quá mà nó cũng không bé quá đấy thì mới là là gọi là lá cam đấy